Xin chào các bạn Ngày hôm nay mình làm video này để uh, giới thiệu với các bạn hai cái phần mềm dựng phim uh, tốt nhất mà dành cho các bạn mới bắt đầu tập dựng phim hoặc uh, làm phim biên gọi là biên tập phim ấy thì uh, hiện tại ở đây là mình sau uh, một thời gian khoảng mấy năm mình uh, hay dùng ấy thì mình thấy hai cái phần mềm mà uh, tốt nhất mà các bạn nên dùng ấy đầu tiên là nó phải nói đến là Adobe, Adobe Premiere và phần mềm thứ hai là phần mềm Wondershare Filmora thì uh, hai cái phần mềm này thì các bạn hầu như các bạn đều có thể tải được trên mạng và có những cái bản uh, ờ, crack kèm theo hoặc là các bạn có, nếu có điều kiện các bạn có thể mua bản uh, có phí thì à, tại sao mà mình lại chọn hai cái phần mềm này bởi vì cái, cái phần mềm mà Adobe Premiere ấy thì à, đối với những cái à, dân làm uh, chuyên hoặc bán chuyên thì hầu như người ta đều biết đến phần mềm này à, phần mềm này rất là phổ biến và ưu điểm của phần mềm này là cho phép bạn dựng những cái video rất là nặng ví dụ bạn có thể ghép rất nhiều cái video nặng với nhau và uh, nhược điểm của nó là hơi khó thao tác một chút tức là đối với các bạn mà muốn uh, xử lý nhiều về cái chuyển cảnh hoặc là các hiệu ứng ở trên từng đoạn video ở từng trên từng cái frame một ấy thì nó hơi phức tạp bởi vì các bạn phải tạo key rồi uh, xây dựng ừ, nó khá là lâu <coughs> còn đối với cái phần mềm Wondershare Filmora ấy, thì đây là một cái phần mềm mà uh, nó cái ưu điểm của nó nhá là sẽ cho ra rất nhiều các hiệu ứng hay hiệu ứng đẹp Đấy, mà rất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu mới bắt đầu bước vào làm Đấy. còn cái nhược điểm của nó ấy, thì là xử, xử lý những cái đoạn video nặng sẽ bị chậm hơn nó không thể uh, chuyên biệt như cái cái phần mềm à, Premiere được đây bắt đầu mình sẽ vào hai phần mềm cho các bạn xem nhé <coughs> đây là Adobe, Adobe Premiere đây là bản Pro 2020 nhé còn đây là à, Wondershare Filmora Đấy. thì hai cái ứng dụng ờ, làm video này mình rất hay sử dụng những cái thời ngày xưa thì ờ, thời đầu tiên mình biết đến ờ, phần mềm dựng phim đấy là phần à, uh, ờ, Unleash Visual Studio 11 thì cái phần mềm đấy có từ những cái năm uh, 2007 2006 2007 ở đây mình làm cái phần mềm đấy nhưng mà bây giờ nó không còn thịnh hành nữa bởi vì nó không hỗ trợ nhiều cái định dạng video đây bây giờ mình sẽ bắt đầu à, vào cái à, Adobe Premiere nhé <coughs> thì cái trình khởi động của nó đây thì à, về cái cấu hình yêu cầu cấu hình của máy thì nó không cần cấu hình quá cao nhưng mà các bạn lưu ý cho mình nhé ít nhất thì RAM các bạn phải được tầm 6 GB trở lên thì bạn sử dụng nó mới ừ, xử lý trong cái quá trình xử lý ờ, video nó ổn được còn quá trình RAM ấy RAM thì mình thấy đối với dòng uh, ờ, Premier này nó sẽ muốn nhiều về về chip nhiều hơn muốn về chip và cả đồ họa thì ờ, về cả đồ họa thì cũng đối với những bạn nào dùng các cái với mức độ bình thường mà ghép khoảng tầm à, bốn năm cái video hoặc năm sáu cái video với nhau hoặc xử lý tầm đấy video thì mình thấy cũng không cần thiết phải cạc đồ họa đâu các bạn chỉ cần cần một cái chip ổn ổn một chút là được ví dụ như là tầm uh, coi 5 hoặc là dòng coi 3 4 đầu bốn số cũng được các bạn có thể xử lý rồi đây các bạn à, đây cái giao diện của Premiere nhé thì bạn kích vào New Project Đấy, à, hoặc là các bạn đã tạo ra các project rồi thì bạn có thể mở ở đây mình đang nói đến bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về Premiere nhé thì các bạn sẽ phải tạo một, một cái project mới thì các bạn phải đặt tên ví dụ đây mình sẽ làm một cái video về uh, xử lý một cái điều hòa là mát nhé kém online cái nguồn thì các bạn có thể tùy chọn để cái nguồn của cái video của bạn ở đâu nhé cái uh, nguồn lưu cái project này đấy đây ví dụ mình đang để ở ổ D này mục video này thì đây chính là các project này đấy Đó, ký tự là PROG project này đấy. còn các cái phần thông số này thì các bạn để nguyên nhé không cần thiết đâu bởi vì cái này cơ bản nó như thế rồi ok đấy thì nó sẽ mở ra một cái khung giao diện để các bạn làm việc như này đây các bạn nhìn nhé thì sau khi mình đã tạo ra đây vừa đặt tên cái project này sẽ tạo ra này thì tất cả cái, cái thao tác trong cái quá trình các bạn làm việc như này thì các bạn sẽ nó sẽ khi các bạn nhấn lưu nhé đây set <coughs> này thì Ctrl S đấy cơ bản các cái thao tác thì nó cũng đều có các cái phím tắt ở đây thôi đấy thì các bạn sẽ tìm hiểu ở trong các cái mục này đấy, export video này đấy. đấy thì các bạn uh, trong cái quá trình làm việc thì làm đến đâu nhấn lưu thì nó sẽ lưu lại vào cái project này và lần sau uh, uh, các bạn muốn chỉnh sửa tiếp thì các bạn chỉ cần mở cái project ra là sẽ xử lý tiếp thôi thì uh, sau khi tạo xong cái project nhé thì các bạn cần tạo cái uh, cái sequence cho nó thì uh, tại sao phải tạo cái sequence này thì tạo ra để cho nó phù hợp với cái, những cái cái cái nguồn video mà các bạn tạo ấy ví dụ cái video các bạn quay bằng cái điện thoại nó sẽ khác uh, cái video các bạn quay theo chiều ngang hoặc chiều dọc nó cũng sẽ khác hoặc các bạn quay bằng cái cái máy ảnh chuyên nghiệp cái định dạng nó cũng sẽ khác nhé Đấy, ví dụ như ở đây thì mình thường hay chọn là cái HDV 1080 30 frame Đấy nha các bạn có thể nhìn cái thông số của nó này tỷ lệ ừ, video là 16 chia 9 này đấy 29,97 frame tức là nó tương đương với 30 frame đấy, đấy. <coughs> rồi cái uh, chất lượng nguồn audio là 48 khi uh, kHz đấy, mình <laughs> hay gọi là như thế đấy thì cái nguồn video của mình đây thì các bạn có thể xem cái nguồn video bằng cách này nhấp chuột phải này nhấn vào thẻ prototype cuối cùng ấy các bạn nhấn vào cái thẻ detail này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá đây, 1080 này đấy 30 frame này trên giây này đấy audio à, sample rate này 48 này đấy thì mình hay chọn cái định dạng uh, như này đấy là quay bằng uh, cái điện thoại uh, con Xiaomi uh, Xiaomi Mi 10 à, Mi Note à, Mi 10 T Pro 5G đấy thì mình sẽ dùng cái định dạng này còn tùy các bạn quay với cái gì nhé, các bạn sẽ lựa chọn định dạng trong này các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên đấy rồi mình sẽ ấn ok nhé cái tên sequence thì các bạn tùy các bạn để mình vẫn giữ nguyên là sequence 101 tại vì cái video này của mình chỉ có khoảng 3 cái video mình kéo lại hai cái video mình kéo lại với nhau thôi để mình chỉnh sửa thôi đây sau khi mà tạo xong cái project nhá thì nó có chữ project này tại đây này Đấy, thì bạn uh, cần phải import tức là lấy cái nguồn video vào Đấy. cái nguồn video thì bạn để đâu thì bạn sẽ lấy vào tại đấy nhé đây. mình sẽ lấy vào đây hai cái video này Đấy. đây các bạn chỉ cần kéo thôi nhá kéo xong ông thả cái video vào đây thả cái video vào đây đó các bạn uh, có thể nhấn vào đây để nghe cái video đấy hoặc là các bạn nhấn giúp cách này đấy. uh, thời gian vừa rồi đấy. thì là các bạn sẽ xử lý cái video nhá rồi thì đây sẽ trên đây sẽ có các cái công cụ để giúp cho bạn có thể cắt kép và chỉnh sửa đây ví dụ như là các bạn có thể nhìn tới đây này nhé các bạn uh, kích vào đây để xem là video chạy đến đâu để hợp lý các bạn sẽ dùng cái phím này đấy razor tool này kiếm c này đấy, cái hình con dao lưỡi lam ấy các bạn cắt này kích vào đây bạn cắt cái video đấy đấy và bạn nghe tiếp đến đâu gọi để các bạn cắt này đấy thì là các bạn sẽ tách được cái phần này ra đấy bạn kích vào trò chuột này đấy thì cái phần này nó là phần riêng biệt đấy là cái phần cắt video nhé cắt dài ngắn tùy các bạn bỏ đi xóa đi thì các bạn nhấn uh, delete thì các bạn xóa đi hoặc là các bạn nhấp chuột phải này các bạn muốn cho cái video ấy chạy nhanh hoặc chạy chậm bằng các cái thẻ như kiểu speed duration này Đấy. để tăng giảm Tức ờ, là video chạy nhanh hay chạy chậm ấy. rồi à, về tiếp theo nhé thì các bạn có thể thêm các cái hiệu ứng đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa trong cái phần motion này đấy kích vào cái video này nhé à, các bạn à, chỉnh thu to nhỏ này thu nhỏ thu to này rồi các bạn à, sketch à, sẽ cho nó bé đi Đấy. tức là cái đối với cái uh, uh, Premiere này thì các bạn sẽ phải dùng nhiều cái tinh chỉnh hơn đó tức là nó cho phép mình tinh chỉnh nhiều hơn nhưng mà cái cái nhược điểm của nó là sẽ hơi phức tạp hơn Đấy. ở đây thì nó sẽ cho phép là phần à, volume này sẽ chỉnh sửa cái âm thanh này của cái đoạn video này Đấy, ví dụ là chỉnh giảm cái âm thanh này đi Đấy, các bạn giảm đi này các bạn cho to lên này Đấy. thế nhá ví dụ giảm đi này Đấy, thì các bạn nghe này điều hòa dân dụng này thì là Đấy. còn các bạn cho to lên này các bạn phải vệ sinh Đấy. về không đi Đấy, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với bạn cái phần uh, effect Đấy, thì các bạn ở đây sẽ cho phép các bạn chỉnh sửa rất là nhiều thứ đây cái các cái thẻ này nhá thì bạn các, các bạn có thể di chuyển được nhá các bạn có thể di chuyển được đấy ví, ví dụ di chuyển vào đây cầm kéo thả vào đây thôi là được các bạn ở đây sẽ cho phép các bạn một số cái um, uh, video transition này hoặc là video effect này tức là cho phép các bạn kích vào để chuyển cảnh tức là các bạn chỉ cần kích vào đây và nhấc giữ chuột này và thả vào cái phần này đấy là nó sẽ cho các bạn chuyển cảnh như thế nào và cái phần video effect này thì sẽ cho các bạn là uh, hiệu ứng mờ hoặc là uh, thêm màu sắc của các thứ đó kia thì tất cả những cái này sau khi bạn nghiên cứu kỹ xong thì bạn có thể tải thêm về từ trên mạng hoặc là các bạn có thể tạo ra những cái cái cái uh, preset riêng của riêng mình đấy rồi thì đây là những cái bước căn bản sau đi sau khi các bạn chỉnh sửa xong nhá ghép nhạc xong này Đấy, thì các bạn có thể là này kéo dịch cái phần uh, lên lên một chút trong tất cả những cái giao diện này các bạn đều có thể kéo thả nhé kéo cho rộng ra hoặc thả vào đâu đấy để cho tiện hơn Đấy, thì các bạn uh, sau khi các bạn làm xong cái video này chẳng hạn thì các bạn thì các bạn có thể ờ, xuất ra bằng bằng cách là các bạn nhấn vào cái thẻ export này à, các bạn quên các bạn phải kích vào đây nhá kích vào cái khung sequence này nhá ví dụ các bạn đang làm sequence nào thì bạn kích vào sequence đấy và các bạn tiến hành export media này đợi một chút nó sẽ hiển, hiển thị ra nhé thì uh, các bạn sẽ chọn với cái nguồn ra của nó thì ở đây nguồn ra thì các bạn ừ, như mình mình để là H264 và cái nguồn ra là cao nhất reset cao nhất này Đấy. xong là đặt tên đặt tên này đặt tên và chọn cái ờ, ô để lưu này Đấy, nguồn ra của nó định dạng sẽ là mp 4 và các bạn xếp lại các bạn tiến hành export này Đấy. như vậy thì đã xong cái phần xuất video rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái uh, về cái uh, phần mềm là ờ, uh, Wondershare Fimura đây cũng là một phần mềm mình rất là hay sử dụng bởi vì nó có có nhiều những cái hiệu ứng đẹp và các bạn có thể dễ dàng thêm vào tải ở bên ngoài để thêm vào phần mềm Wondercell Filmora này thì các bạn có thể tải trên mạng nhé thì uh, nếu mà bạn nào uh, mà chưa có cái nguồn tải thì các bạn có thể uh, comment ở cái phía dưới video thì mình sẽ gửi cái đường link cho bạn ở đây nhé thì mình sẽ mở nhanh cho các bạn xem nhé để đây các bạn có thể chọn cũng tương tự như là bên uh, bên uh, Premiere thì các bạn cũng phải tạo project mới đấy tạo project mới này thì nó sẽ hiển thị ra một cái uh, cái cái khung giao diện đấy. và các bạn cũng phải um, chọn đây chọn cái khung hình nhé 16 chia 9 hoặc là tỷ lệ 11 hoặc tỷ lệ 916 đây, tỷ lệ khung dọc ấy nhé còn đây tỷ lệ khung ngang này đấy, 43 cũng cũng cũng là khung ngang nhưng mà khung ngang hơi nhỏ Đấy. còn uh, thường bây giờ ấy, nếu mà quay bằng điện thoại ấy, thì là các bạn sẽ thấy là tỷ lệ 16 chia 9 rất là nhiều thì mình sẽ hay làm bằng tỷ lệ 16 chia 9 đây đây một số project mình đã làm ấy nhé thì uh, mình sẽ kích trực tiếp vào cái project này Đấy. thì uh, cái phím cắt ấy thì của bên uh, Premiere thì nó là chữ C và cũng biểu tượng con dao lam còn của bên uh, ờ, Panasea Filmora này thì nó là biểu tượng hình kéo nhé các bạn về cái phím tắt thì nó cũng như thế các bạn có thể nhấn phím dấu cách để cho nó chạy play Đấy. hoặc là các bạn kích vào đây về cái phần uh, phần uh, ờ, media uh, ờ, media import ấy, thì các bạn thấy nó sẽ ở phần trên này Đấy. và có một cái ở trên Filmora mình rất là thích đấy là cái phần uh, quay video màn hình này quay video màn hình hiện tại mình đang quay bằng cái uh, ấy quay bằng cái uh, assistant nhưng mà mình thấy cái này không ngon không hay bằng cái uh, quay bằng uh, bằng cái ờ, Filmora này thế này Filmora quay rất là tiện và quay xong các bạn có thể vào biên tập trực tiếp trên Filmora luôn Đấy, thì các bạn nào mà hay quay chia sẻ video trên màn hình ấy, thì các bạn có thể kích vào cái này Đấy, cái phần đầu tiên là record from webcam tức là bắt đầu quay trực tiếp từ cái webcam cái, trên cái máy tính hoặc cái laptop của bạn này và cái thứ hai là record PC green tức là các bạn quay trực tiếp tại cái cái màn hình và các bạn đang thao tác này và cái thứ ba là các bạn chỉ quay cái tiếng của bạn thôi ghi âm cái tiếng thôi Đấy. Đây thì các cái thao tác của ừ, các cái ừ, ấy này ừ, của cái Filmora này nó cũng tương tự như cái Premiere thôi được cái ở đây nha các bạn có thể thấy là à, các bạn có thể thêm rất nhiều các cái uh, các cái ứng dụng là hay đây ví dụ nha à thêm các đoạn intro outro đây đấy đấy thì các cái tính năng như kiểu truyền cảnh này rồi ờ, thêm uh, uh, phần uh, effect cho video này rồi uh, các cái um, intro outro thì các bạn đều có thể thêm được vào rất là nhanh tiện à, giống kiểu mì ăn liền và mình thấy xử lý video cũng khá là ổn đấy nếu nhưng mà nếu mà so với Premiere thì nó sẽ kém hơn thôi chứ còn để mà cho các bạn mới bắt đầu bạn sử dụng để cắt ghép những cái đoạn video ngắn ngắn thì với phần mềm Fibora thì mình thấy rất là hợp lý rồi đấy thì cái này thì các bạn export video nhé đây ở à, thêm các cái khung này đấy e monitor check này đấy để các bạn quản lý nhé thêm đây là cái uh, video thứ hai này thì video thứ nhất này âm thanh thứ nhất này để các bạn có thể thêm thêm này thêm video check này add video check này add audio check thì các bạn có thể thêm để các bạn có thể thêm ghép được nhiều các cái các cái đoạn video khác vào chồng lên phía trên nhau nhé đây là ý mình nói là chồng lên nhau nhé để để các bạn có thể làm thành nhiều cái tầng hiệu ứng khác nhau Đấy. sau khi mà làm dựng xong nhé thì các bạn import ở đây này. grid video Đấy. Đấy, thì uh, chế độ thì ở đây mình sẽ chọn chế độ AV AV thì nó sẽ cho cái nguồn uh, ra ừ, khá cao Đấy thì các bạn sau đấy các bạn đặt tên video chọn cái nguồn lưu và các bạn nhấn export thế là ok đấy. thì để uh, tìm hiểu sâu hơn về các cái tính năng khác trong các cái thẻ như audio title transition effect element speed green thì cái đấy thì mình sẽ ờ, hướng dẫn ở các bạn ở trong cái video sau đấy. thì uh, trên đây là mình uh, làm cái video để giới thiệu với các bạn hai cái phần mềm thứ nhất là phần mềm uh, Adobe Premiere và thứ hai là phần mềm Wondershare Filmora để cho các bạn uh, mới bắt đầu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại